Xin chào mọi người, tôi tên là Shinsuke của anh ông Double Wish yeah! yeah! Tôi đi đám biển ở Đà Nẵng chuẩn tối tổ chức party ở Quang Doracha Số 185 Ven Văn Thoại Vậy ở cùng party này chắc là ít có người tham gia nè Tại sao? Tại sao? 就đói không không bỏ Shinsuke dặn Em ơi, đi đến ở con này Từ 6 giờ đến 7 giờ tối tổ chức <laughs> Mọi người ơi, cô rất nhiều người nè Nè, chắc chắn có nhiều người tham gia đây Shinsuke thấy một người Shinsuke thấy được nhiều người Hôm chị ấy ngồi nè trong chị đặng Không được nè Không được nè Khai chung Cà phê mỏi à? Cà phê mỏi Nè Hôm nay có party Party dạ từ 6 giờ đến 7 giờ à, ăn thứ này phải ăn thứ món này từ ngày ờ, từ 6 giờ đến 7 giờ thứ tư hàng tuần dạ ừ. à, đi bộ nhưng mà hôm nay là đặc biệt hôm nay là đặc biệt đấy đặc biệt dạ. chúng tôi bảo hai chị hai em bao nên bao bao bao hay chị hai em à, <laughs> thank you nếu lịch sẵn ở một nhà hàng khác rồi Wow Thank you Bye bye Đi bộ 2 phút khoảng 2 phút 3 phút Đi bộ Yeah Yeah Walk I mean, uh, to me to be that to be to be me. Yeah. ở đâu nè ở đâu hôm nay là du lịch du lịch đến đà nẵng người người đà nẵng sống ở đâu rồi anh anh sống ở đâu à, đâu Chinese à, Chinese yeah. Dạ. yeah. Dạ. okay. From 6 p.m. to 7 p.m. One hour. One, one, one hour. Only, yeah. Thank, you. Thank, you. you. Hai em rất dễ chịu. Nè, trên ski. Vui quá. Tại sao? Tại sao? Vì em nào? Không biết. She's scared. là đẹp trai. she's scared. là đẹp cửa chính đấy phát hiện à, con này thấy chưa ba chưa Doraemon cập đề phải chưa em có ba đi ba đi có ba đi Ôi, ai nhở? Chứ chứ không? Rồi. Bye bye nha. Cảm em. Không phải bye bye. À. Hang up. À, lại. Hang up. Bye Mười ba người. mười ba người đi đến đây nè. Đi về. Ok. Quán này là. Ok. năm giờ là sáu phút Xin sư Shinjuku nghĩ là bến màu đẹp bao sáu 60 Tại sao không phải chắc chắn Gọi mọi người Nhưng mà mọi người đã sẵn chứ là người không tốt không phải con dễ chịu dễ tính Chisuke nghĩ sáu người đến đây thì Chisuke vội và khắp đôi khắp đôi không nghĩ Chisuke rất sợ sáu người sáu người thế này không à, à, các em ơi à. lên đi lên đi lên đi lên đi xin chào xin chào yeah xin chào ngon nha rất ngon nha ngon rồi gì mà ăn gì ăn chó ờ uống cà phê ừ. cà phê à? Phải gì? Uống đi Chấm đi Bao nhiêu tuổi? Mấy mất hai 12 Mất cả 12 18 12 Hơi vô rồi 23 ai đến 23 23 23 23 quên rồi Sống rồi, đàn đàn Biết Biết ờ. Biết Bơm vâng vâng, gì? Nhìn thấy, nhìn thấy giày vải Bơm giày vải Xe máy rồi, máy tiếng Hôm nay đi đến Mày nghe mày về, về về À, về về Tôi tên là Shinsuke Shinsuke Đến từ Nhật Bản Đến từ Nhật Bản à, Đến từ Nhật Bản Đến từ Nhật Bản Và anh sống ở thành bộ Hồ Chí Minh bốn năm người anh nghe sĩ hạnh và em với hải anh còn vâng đã và đã hoạt động dạ đã hoạt động ở việt nam yeah. cưới người không thầy là một rất đẹp hôm nay các em đi đến đây rất cảm ơn ừ. cảm ơn sự ăn ngon chưa không sao không không sao không sẽ không em ê ô sư rất ngon nè người thế này đâu à cái đã sai con kia à bố ngon không <laughs> ngon không ngon không ngon rất ngon ô ngon không ngon không chịu đồng cay 따단. 으아! 하나님 신년입니다. 신년입니다. 예? 예? 예? 예? 봄나요. 아! Happy birthday. Chào mừng ngày sinh Mừng ngày sinh nhật của em Mừng ngày sinh nhật của em Mừng ngày sinh nhật Mừng ngày đã sinh em ta Happy birthday to you Em cái này ngon không? Ngon Chocolate Chocolate ngon Chocolate Như bạn hả chú bé hey. không cười cười giọng thôi hỏi gì nói vậy thôi vô cảnh là bánh chích này bánh đó đó trên sân bánh chích đồ đẹp giòn đồ đẹp ngon Knock and biết <laughs> là không không không không không không nhưng mà cay quá anh khó này rất không gì mọi người cảm thấy thế nào đầu tiên có cảm ơn anh vì nhiều món ăn rất là ngon ạ và dạ. anh là nội dung rất là vui ạ đúng rồi đúng rồi chuyến nghe đi thật vui dạ vui cảm ơn rồi cảm ơn nha em cảm ơn hai anh đã cho tụi em cái buổi bật tin này dạ cảm ơn em cảm thấy vui khi vân được làm quen người khác dạ cảm ơn <laughs> xem là ừ. chương trình hoa hay gì ba xe à, cảm ơn em đây đây ba xe này đó cái cảm ờ, giác đầu tiên của em là thì ngày hôm nay là nói là rất tuyệt vời dạ. Dạ, tuyệt vời à nghe đó dạ. Yeah. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you lại là anh cảm ơn rất nhiều các em đến đây nè là sao gặp nha dạ, dạ. arigato mọi người ơi nếu thích video này thì hãy share và subscribe nhé bye bye